chào mừng các bạn đến chương trình Lingo Và tôi ở Đào Hoàng Nam này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng kiểm tra trình độ tiếng Anh của hai người chơi xem ra trong trận đấu ngày hôm nay Xin chào đón người chơi đầu tiên Nguyễn Xuân Tùng Và là em đây là lần trước em chơi đoán tôi bingo và để một người để một người vút anh này và thua một người thua một cách tức tuổi của anh Hôm nay sẽ có người chơi tuần em sẽ thay thế Vâng Và đối thủ của Xuân Tùng sẽ là Nguyễn Tuấn Anh Chào mừng Tuấn Anh đã tham gia chương trình Vâng em chào anh Em cũng không phải giới thiệu nhiều Vẫn là em đây Lại là em hôm nay là em cũng vui khi đến với chương trình Bingo này Và hy vọng là em sẽ test được cái khả năng kiến cái kiến thức tiếng Anh của em xem vốn từ vựng có đa dạng không hay là các vâng, kiểu vâng. kiểu và em hy vọng được mọi người ủng hộ. Vâng, và chắc chắn mọi người cũng hiểu trò lingo rồi nào mọi người sẽ phải đoán được một từ hoặc năm chữ cái và để ăn được điểm số sau đó là người, người chơi sẽ chơi um, cái trò bingo để xem là ai chưa được hàng ngang hàng dọc nói chung là cũng không phải giới thiệu nhiều trò chơi bây giờ mỗi vòng sẽ tăng lên là 10 phút để tăng cái độ hấp dẫn của trò chơi ừ. ừ. và người được chơi đầu tiên là xuân tùng bây giờ xuân tùng hãy nhìn cái thẻ bingo của em và đây là thể rơi của Tuấn Anh Vòng một bắt đầu và mọi sút tùm Easy Imagine IMAGN IMAGE IMAGE Không phải image Nhưng mà vì video này có chữ Y e nhưng mà không phải chữ m Vậy sao? 4 3 2 1 Hết giờ yeah. ID gì? Đế Tuấn Anh ID Em từ từ ID IDATE Không chính xác Tân đồng Chữ A Không được đoán Không được Thanh không được nói bán Xuân Tùng Vâng. Viết nhầm, viết nhầm, viết nhầm, xin lỗi I, D, I, O, T à? Đề chữ vâng, I, dạ, D, vâng, dạ. O, I, T Không Không Không phải Tuấn Anh I, D, O, L, S Chúc mừng Tuấn Anh, đó là idol Bây giờ mời Tuấn Anh chọn hai quả bóng bóng chữ gì um, em chọn chữ ok chữ o chữ k à? o k o nó hồng cũng đỏ sơ tùng nói đầu tiên quên ban đầu em đang định chọn chữ yêu chín tám six s e x t h có chữ y nhưng mà không phải là ở cái hàng hai à? GNAIL Không phải ở cái chỗ tư có thể là Không phải Nai S H I N E Có chữ S gì chữ I kia em còn hai người đoán nữa Line S L I S L I C E hả à xin lỗi xin lỗi ê anh ơi thế thì s n i c e thật đáng tiếc không phải chữ l à? theo luận anh đó là chữ gì f p chữ p trong từ phải spy à vâng đúng rồi em biết từ này nghĩa là vị cay Bờ chọn hai chữ cái. Em chọn chi y ngắn. Y ngắn. Vâng. còn một quả bóng nữa là số 28. Chị chọn chữ T. Dấu quả trống. Chữ T. Là một câu hỏi. Và em chọn bóng bằng một con số bất kỳ. Chọn số số bất kỳ. Em chọn số 66. sáu sáu các bạn chơi bingo nhá nên phải suy nghĩ thật kỹ ừ, đấy là hàng ngang hàng dần em tự chọn em tự chọn số 54 bao nhiêu đấy em bốc vào quả số 54 rồi có chữ C C H A I R là cho em không không không phải chữ chữ R nhưng mà có chữ A chữ A C H A B S -C. bây giờ bây giờ em chip p p phải có chữ sc ở đấy nói chung là b b không đúng gì c h a t S không phải chữ t c h a o f không phải chữ o CH, CHA 5 4 CHA rồi S chết Không chính xác Lời của sư tùng CHA S tiền Thông báo còn 5 phút Thông báo còn 5 phút E Thông báo còn 5 phút Vâng ờ, e Là à? ừ. L của Tuấn Anh C H 3 s Gần đúng rồi Chữ Y dài Không phải chữ Y dài Xuân Tùng cũng như đáp án của Tuấn Anh Vô, vô lý Xuân Tùng Không phải chữ em nhưng mà chữ Y dài bốn ba hai ờ, ờ, ờ không phải chữ o em C H A s không từ từ cho em đoán bừa nhá C H A s A còn à. bốn phút nữa còn bốn phút nữa hết giờ rồi không đang là một đến là số tu C A S gì Hezu cái chữ cuối cùng đây là gì ba à. hai hết rồi đừng được rồi CH là S gì? Cái này này càng hay cất CHAF F Y ngắn Không chính xác Đường này không được tìm thấy Đâu được đấy nhỉ các trận đấu trở nên khó khăn rất nhiều CHAS gì ba hai một rồi à. đứa tuấn anh anh tìm từ cái mà không biết em đoán chữ n n trong từ non sao không phải luôn <laughs> không phải vãi ra xuân tùng ca không phải ca không vô lý không vô lý sợ chính càng ngày càng lại u u à vâng không phải giá su giá su lại đợt xuân tùng pass khó chịu hả cũng là một cái, là cái chương trình đúng là là cái chương trình mà đây là khó nhất thế giới rồi SAS gì CH là S e gì Tuấn Anh hai phút hai phút còn chết rồi em hồ bí rồi đấy SAS ừ, thêm thế rồi lại là sư tùng anh, anh tìm trường cái mà chưa chưa được thấy Dạ. anh thanh tìm những cái mà không anh tìm những cái mà chưa biết bây giờ hai người đã chuẩn bị câu sờ quá nhiều đấy Just. còn một phút 20 giây chưa chữ R không... không phải chữ R CH2S thì hai tấm lông hoa ạ Sưu tùm này không có điểm gì 60 giây cuối cùng à. không phải chữ gì? tại vì là chữ gì là cuối cùng không phải rồi bây giờ tiếp tục tôi dạy chữ em chữ em chơi nhưng mà không phải từ đấy là Sam nhưng mà sơn tùng có tự chọn được không sơn tùng tứ cùng tứ tên của sơn tùng là gì không biết nữa à. không biết câu trả lời không biết có là gì cờ là ock gợi ý ở đây lóc cờ lóc không phải cờ là o chữ hai chữ cờ lỡ gì năm bốn ba cờ lỡ u r một u r u r cờ lỡ u r không phải cờ lỡ u r không phải là cờ lỡ cờ lỡ là gì cái này từ này là từ sau tính việt đó che e. chính xác e quá chuẩn Silver Season vô bóng có vẻ như là sau rất nhiều lượt chơi thì chúng ta em chữ cái đầu tiên em chọn là... Ờ, chữ c chữ C à p P đúng không B B phở à Tê, cùng tùng ấy, tê tùng ấy, tê tùng ấy. Tê cùng là số 7 Số 2 Xuân Tùng nghĩ gì? A à. Là chữ A Số 21 như vậy kết thúc vòng thi đầu tiên, Sơn Tùng 25 điểm, Tuấn Anh 50 điểm và chúng ta sẽ được hẹn gặp lại vào Chào mừng các bạn đến với vòng thứ hai. Quả rất là khôi. Hiện tại tỷ số đang là 25 50 và liệu Xuân Tùng có vượt qua được Tuấn Anh hay không? Hai và ở vòng kết thi... quả là Xuân Tùng được 25 điểm là 50 và ở vòng thi này Bây số giờ... điểm sẽ được nhân đôi vòng thi này sẽ rất là căng đá này chữ V gì đây hãy cẩn thận trước khi V O C L không phải vô cổ không phải không phải vô cổ nhưng mà nhận từ từ không phải hiến lời cho Tuấn Anh vai V I D VIBF e VIBF e Bên á Hả? Có chữ E à? B, B bò ấy V I P E Video B học video D e Không phải video Video Gần đúng còn hai lượt đoán nữa thì không xung tù bê bỏ à? V I B E S không phải thế tôi biết được <laughs> tuấn anh V I X E gì VIXE U U Vì sao không dính sao Đang mình nghĩ là Black white. Vix gì N Chữ N à? Chữ N Chữ N N N N N Đúng rồi chúc mừng Sơn Tùng Sơn Tùng đã được Bây được bóp hai quả bóng chữ O nghe còn dân, dân dục ra đấy rất tiếc lượt này của về tiếng Anh h h o n e o n e có chữ E nhưng mà không phải là với hàng cuối cùng s SS a U a s s u Đeo sơn tùng PE gì Pedal P-E-D-A-L Không phải pedal E-E-D-A-L Không phải pedal Đây anh viết đúng tiếng Anh theo từ pedal đấy PE gì Hết rồi. B, gì B gì? B gì? E BAC e C O Câu hỏi phải con Bách gì? Xem đi dùng Bách oh no Ờ em biết là X X X X là chữ S số một số tụt Chọn hai quả bóng đi À Dấu hỏi chấm Dù dùng chọn quả bóng nào bất kỳ um, Số 35 Số 35 Nếu dùng từ bốc súng quả 33 hoặc quả 63 Dù dùng sẽ cộng thêm 100 điểm N N thấp đúng không? Đúng là thấp rồi Bóng đỏ họ rất tiếc Lượt của anh S-N-A-K-E S-N-A-K-E Là Slack à? Vâng Có chữ S và chữ A S S gì nhỉ? S-W-A-T-S Swap à? S S gì? S gì? trả nặng Khờ nhưng mà từ này không chính xác S S A gì xung tùng True H A L L Là thấp, là, là cao đấy, là cao đấy, là cao đấy Vâng Không phải hai chữ L Chết E H A D E Không phải chữ D, chữ E RK RK RK RK Không phải chữ K Không chữ sở chữ K Còn đồ đoán nữa nếu như mà không đoán được thì sẽ chuyển được cho Pè Pè Không phải Có chữ F Tuấn Anh Tụi này được gì? Hết giờ Lưu Xuân tùng Thế làm gì? T T à? T Ê. P Cô chữ P em nói là chữ P à? F, F, chữ đằng trước kìa T T tùng anh ơi Chính xác Mời bốc bóng H Lại dấu hỏi trước một số tùng Sọ 3363 này H sao nào H H Dấu hỏi Ngon 33 33 Chúc mừng số Tùng Đây là thẻ mới của Xuân Tùng Tuấn Anh đây là lực của Tuấn Anh Dạ, S H A L L. S H A hai chữ L Có chữ A S H S S N S N A C K Sao snack Có chữ A chữ C S S T U F F F F F. Có chữ U kìa S à S T U D I I dài S Study D I Không study Có chữ A và chữ C nhưng mà và có chữ U có S A U C E Không phải sao? Sao Saku gì hay, <laughs> sụt tùng từ đấy rất dễ luôn à. thế giờ Tuấn Anh, chú cùng Em đoán chữ T Hả? T T T thỏ ạ Không chính xác Số Tùng biết từ này Cảm Chữ A nha Vâng, Sukuba Chữ A Thực ra cái A được phanh tròn tới như sau, Tuấn Anh lại nghĩ không phải chữ A mời Xuân Tùng bóc bóng chữ A bóng đỏ lơ của Tuấn Anh B A L L S Bô quả bóng không Coach Ball B B B giỏi thế à. giờ b u gì Sơn Tùng có chữ U Bunny BU n n i có chữ Y R Yuri BU R R I có chữ Yuri BUM gì anh? BUM Tuấn Anh Mấy mấy chữ A à. Thế giờ Lời đổ tùng còn 13 giây P Hey, paper, paper chính xác số 1 số Tùng mời bốc bóng à. bóng đỏ đấy thôi đấy mờ không đằng nào số Tùng vào khi đặc biệt rồi hết giờ bởi vì đã hết bởi vì đồng hồ đã chỉ không đã được đã, đã hết vòng hai em chọn hai quả bóng thì sao phải chọn chữ gì m n m sáu chín và <laughs> chữ n ba bảy và hết vòng 2 Tuấn Anh sẽ ra về với 50 điểm Chiến đấu chỉ là 500 nghìn đấy Thật sự như sụp viên Ủ là mau thôi bye bye anh đi nhá Vâng cảm ơn em đã ra chương trình Bà có muốn Xuân Tùng Cảm ơn anh vâng. Bây giờ Xuân Tùng sẽ Chúc Xuân Tùng cố lên nhá Bây giờ Xuân Tùng sẽ vào okay, vòng thi đặc biệt Xuân Tùng sẵn sàng cho đến okay. vòng thi đặc biệt chưa? Rồi anh ơi Em đã hiểu luật chơi bóng hình đặc biệt chưa? Rồi Và bây giờ Em chỉ có hai Em chỉ có hai quyền được Rồi e, Rồi ICF Rồi ICF Có phải sự loài Có muốn sử dụng quyền um, hiện một chữ cái không? Em hiện một cái Ừ, một cái Rõ xe gì? Rock Dốc Dốc Dốc kỳ Kỳ này Có một từ chính xác Bây giờ F Freeze F R E N S Không phải chữ free ờ. như vậy là có như vậy là có chữ SC nhưng mà không phải em muốn dùng quyền hiện một chữ cái không right. f r e s h r e h có chữ e f h em không vâng, là flash là flash flash và cuối cùng nó có hai lần đúng đờ gì anh vẫn kêu đó thoải mái đi xuân xuống có tận DISCO Đúng rồi, xúc một xúc tùng Rất nhanh Xúc tùng có ba là bóc bóng Tên gì? T-R-A-S-H Có chữ S gì ở cuối cùng Có chữ S gì đấy này Short Không Không nước kiện Có 10 giây, mau lên um, stress T R E S S có chữ S bạn đáp án vâng, ra vâng, vâng. bây giờ Sotum sẽ có lượt bốc bóng chúa mà vào U21 sẽ tuyệt vời lắm này nhưng mà nếu như mà Sơn Tùng mà không giành được nếu không vượt qua được cái bản bingo này thì Sơn Tùng sẽ ra về với 300.000 Sophia the First còn Doom còn nếu như mà Sơn Tùng mà bốc đúng ừ. Ờ. em nghĩ là chữ cái là chữ gì 5 triệu 5 triệu chữ ha chữ ha 63 à có hai số là 21 và 61 bốc vào hai số này là em thắng chữ A chữ A 35 méo kìa Tôi vỡ mồm rồi chữ Y ngắn đi xem nào em có chắc chắn chữ Y ngắn không chắc chắn không chơi luôn được rồi đã thế thì số ở đây là 53 rất rất tiếc oh shit như vậy số tục chỉ được 300 nghìn thôi cảm giác như nào khi um, khi tham gia trò chơi này ít ra ít ra em vẫn thắng tuần này nhưng mà 300 nghìn thì cũng hơi tiếc thật vâng Báo rồi quý vị các bạn, phần thi của Xuân Tùng tại vòng thi đặc biệt của cái tài tiết đã kết thúc trong tập chương trình uh, ngày nay. Chúng ta sẽ được hẹn gặp lại nhau vào tập sau của chương trình. Đoán từ đứng đầu, hẹn lại các bạn các chương trình lần sau.